Vâng, quý và bà con đến với kênh video của điện máy Cường Linh thì hôm nay chúng tôi xin gửi đến ờ, quý quý vị và bà con máy ờ, gieo hạt máy ờ, tra hạt ngô à, vừa tra hạt vừa bón phân Vinafarm 999 thì máy có thể điều chỉnh được khoảng cách từ 24 phân đến 32 phân 24 phân 27 phân và 32 phân thì sau đây tôi sẽ tiến hành bóc máy ra cho quý vị và các bạn cùng xem đối với máy gieo hạt 999 thì ờ, chúng ta nên dùng để tỉa ngô hơn thì ờ, cái khoảng cách của nó phù hợp ờ, để ta ngô còn với máy gieo hạt 989 thì khoảng cách nó có thể điều chỉnh được từ 13,5 đến 28 phân cho nên chúng ta có thể dùng để tỉa lạc hoặc là đậu tương đậu nành đây thì kèm theo máy cũng có cái phần đây là cái phần tay đầu của nó đây là cái bánh ờ, cân bằng cũng như là để di chuyển và kết hợp luôn là lấp lỗ này cái này là các ờ, tấm nhựa để ờ, thay đổi khoảng cách máy ờ, của chúng ta ở đây Đây là máy ờ, thang u kết hợp 4 phân Ở bên này ờ, có ký hiệu xích này thì chúng ta để bỏ hạt Còn ở bên này thì có ký hiệu Etizen này thì chúng ta sẽ bỏ phân Đó thì các mỏ này thì được thiết kế bằng inox này Rất là sáng bóng, bền đẹp Còn cái phần này thì được làm bằng nhựa cao cấp Đấy, cân nặng của máy khoảng 14 cân thì ờ, đi theo máy thì còn có đây là cái lò xo để ờ, giữ ờ, cái bánh xoay này cũng như là tua vít này và còn có một cụ chia hạt nữa đấy tờ giấy hướng dẫn sử dụng này đây cũng là các ờ, khay hạt dùng để sử dụng cho các hạt lớn hoặc hạt nhỏ thì ờ, chúng ta cần sử dụng ờ, cho nó đúng kích thước của các hạt để mang lại hiệu quả cao có 6 khay kèm theo máy như thế này nếu trường hợp của các bạn tra ngô thì chúng ta có thể dùng ờ, cái khay này là nó có thể vừa hạt ngô luôn vừa dùng một hạt luôn này đây là trường hợp với bảy mỏ này bảy mỏ thì ờ, khoảng cách giữa các hạt thì chúng ta có thể đo được đây như thế này khoảng cách của nó là 14 phân này đấy còn ờ, quý vị các bạn nếu muốn ờ, điều chỉnh ờ, rộng hơn thì chúng ta có thể tháo các mỏ ra bảy mỏ thì là nó khoảng cách của nó là hai à, 14 à, 24 phân còn à, chúng ta có thể thay đổi được à, từ xuống 6 mỏ hoặc là 5 mỏ với 6 mỏ thì nó là khoảng cách của nó là 27 phân còn à, với khoảng cách 5 mỏ thì khoảng cách giữa hai cái mỏ để ra hạt này thì nó là 32 phân đấy thì đây ví dụ như yêu cầu của khách là lắp sẵn luôn cho khách là khoảng 20 phân 24 phân thì tôi sẽ để luôn như thế này còn với trường hợp gieo hạt ngô chúng ta sẽ dùng cái khay nhỏ này ba hạt ngô có thể cái lỗ này vừa một hạt luôn đỡ phải à, lúc mình sử dụng à, nó sẽ tránh các trường hợp là một à, một lỗ nó ra hai ba hạt ta thì với trường hợp thay cái khay hạt thì chúng ta sẽ quay cái này đấy đến ngày ô của nó như thế này sau đấy chúng ta tiến hành ờ, mở cái nắp này ra chúng ta mở luôn cái nắp ở bên trong đấy đây với trường hợp này nếu mà tra ngô mà nếu mà hạt hơi lớn cái này mà tra ngô thì nó có thể ra một lỗ hai ba hạt thì chúng ta nên dùng máy khay nhỏ hơn như thế này để thay vào máy mai đi thực bên đi rồi đấy thì ờ, đấy là chúng ta đã lắp xong ờ, ờ, đấy chỉ cần lắp vào như thế thì chúng ta sẽ lắp xong thay đổi xong cái sàng chia hạt của máy thì sau đó chúng ta chỉ cần nắp vào thôi và chúng ta nắp thêm cái nắp bên ngoài này nữa đấy là ờ, chúng ta đã xong cái bước để ờ, sử dụng để tra ngô với khoảng cách là 24 phân thì ờ, lúc quý vị các bạn mua về thì chúng ta cần lắp thêm cái cái này phần vào phía sau này và cái phần tay cầm cho máy thì chúng ta có thể sử dụng được cảm ơn quý